Bài viết, cuộc sống luôn có những niềm vui và những thú vị bất ngờ. Trong tất cả những tặng vật mà tạo hóa ban tặng cho con người thì nụ cười được xếp ở vị trí đầu tiên. Norman Cushing khám phá ý nghĩa sự cân bằng cuộc sống một buổi sáng nọ, tôi đang ngồi chỉnh sửa những câu từ lần cuối trước khi đưa bản thảo cho nhà xuất bản thì chuông điện thoại reo. Giọng một phụ nữ trẻ ở đầu dây bên kia vang lên, cô Janet có nhà không ạ? À? Thưa không, Janet không còn sống ở đây nữa, tôi trả lời. Thế cô ấy chuyển đi từ khi nào? À, cô không biết sao. Janet đi Bolivia rồi. Cô ấy đến đó để nghiên cứu tập tục kết đôi của người da đỏ Inca. Chắc là ông lại đùa rồi cô ta đổi giọng ngờ vực. Có lẽ là tôi đùa đấy và tôi nghĩ là cô đã gọi nhầm số rồi. Ồ, ông lạ quá đấy. Và tiếng gác máy nhẹ nhàng. Gác máy xuống, tôi có cảm giác rằng có lẽ cô ta cũng phải bật cười vì cuộc đối thoại này. Và tôi chắc chắn rằng, sau này khi có bắt được liên lạc được và kể cho Janet về anh chàng thích đùa này thì cả hai sẽ cùng lăn ra cười. Nghĩ tới đó, tôi cũng cười. Tôi tự hỏi liệu cô ta có gọi lại cho tôi chỉ để nói rằng người Inca sống ở Peru chứ không phải ở Bolivia. Nhưng tôi không tin là cô ta lại rảnh rỗi đến thế. Tôi đã phải mất một thời gian dài mới hiểu được rằng hài hước chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất để giữ vững sự cân bằng cho cuộc sống. Và có lẽ chính sự hài hước là phương cách hữu hiệu nhất giúp chúng ta giữ cho tinh thần không bị nghiền nát dưới áp lực của cuộc sống khắc nghiệt. Hãy biết vui sống bằng cách cho đi và nhặt nhạnh về thật nhiều tiếng cười. Câu chuyện về Edison và Ansan Thomas Edison và Albert Einstein không phải là hai con người đầu tiên hiện lên trong tâm trí khi tôi nghĩ về tính hài hước, vui đùa sẽ làm giảm bớt hay phá vỡ sự căng thẳng. Những câu chuyện kể về khả năng làm việc liên tục nhiều giờ và gánh chịu hàng ngàn thất bại của Edison đã được nhắc lại nhiều lần. Nhưng điều ít được biết đến chính là những phương pháp giúp ông duy trì được cân bằng cho bản thân khi làm việc với những khám phá khoa học nổi tiếng. Edison đặt một chiếc giường nhỏ trong phòng thí nghiệm để nghỉ ngơi lúc cần, vì ông biết rằng chỉ khi đầu óc được thư giãn hoàn toàn thì nó mới hoạt động sáng tạo nhất. Edison cũng coi trọng sự hài hước. Trong hàng trăm cuốn sổ tay chứa đầy những phương trình, công thức khoa học, ông thêm vào đó không gì ngoài những câu chuyện cười. Ông nói rằng, cùng cười với nhau sẽ giúp làm việc với nhau lâu bền hơn, cần mẫn hơn và hiệu quả hơn. Với Einstein, chìa khóa cho hạnh phúc cuộc sống chính là sự đơn giản, trí tưởng tượng và óc khôi hài. Ông nói, mọi chuyện càng nên đơn giản càng tốt. Những ai từng tìm hiểu cuộc sống của ông đều rất ngạc nhiên khi thấy ông là con người hết sức vui tính. Ông đùa với cả những ý tưởng và những con số. Einstein để lại một phát minh có giá trị nhất cho chúng ta, đó là vui đùa là một trong những cách hiệu quả nhất để đơn giản hóa những khó khăn và có được niềm vui trong cuộc sống. Tiếng cười là phương thuốc có thể chữa lành mọi vết thương hàng ngàn năm trước, nhà hiền triết Solomon đã có câu cách ngôn nổi tiếng rằng, một trái tim hoan hỷ có tác dụng như một liều thuốc thần ký, nhưng một tinh thần tan nát sẽ làm khô kiệt đến tận xương cốt của một con người. Và cho đến tận thời nay, một trong những tạp chí phổ thông nhất, Reader Digest, luôn có một thường kỳ dành cho tất cả mọi lứa tuổi, đó là tiếng cười, liều thuốc hữu hiệu nhất. Vậy có bằng chứng khoa học nào chứng minh cho kết luận rằng tiếng cười có sức mạnh chữa bệnh không? Thưa rằng có. Những năm gần đây, y học đã phát hiện ra sức mạnh chữa bệnh kỳ diệu của tiếng cười. Và người khám phá ra điều ấy không phải là một nhà nghiên cứu vật lý hay y học mà lại là một bệnh nhân, một người không chấp nhận chẩn đoán y khoa cho rằng ông ta chỉ còn sống được ít tháng. Bệnh nhân ấy chính là Norman Cushing, một cộng tác viên kỳ cựu của tờ Saturday Review. Năm 1964, Cushing được chẩn đoán đang mắc phải một căn bệnh liên quan đến mô liên kết và các bác sĩ cho biết cơ hội sống còn của ông chỉ còn là một phần 500 và ông chỉ còn sống thêm ít lâu nữa thôi. Nhưng Cushing vẫn quyết định tự chữa bệnh cho mình. Với một quyết tâm mãnh liệt, ông vận dụng tất cả những cảm xúc tích cực bao gồm cách nhìn lạc quan và niềm tin vào cuộc sống. Ông thường xuyên xem những chương trình hài hước trên TV như các phim hài, kịch hài, truyện cười. Sau này, khi viết lại những kinh nghiệm chữa bệnh của mình, Cushing nói, tôi khám phá ra rằng chỉ 10 phút cười thật thoải mái, vô tư là đã có tác dụng gây tê các vết thương và cho tôi ít nhất 2 giờ ngủ yên không đau đớn. Sau sự hồi phục phi thường ấy, Cushing tiếp tục nghiên cứu hiệu quả của những cảm xúc tích cực đối với cơ thể con người. Ông kết hợp với trường đại học y khoa thuộc Viện Đại học Los Angeles, đưa ra những lý giải đầy đủ và xác thực về lợi ích sinh lý của tiếng cười, trong đó phân tích rõ, cười có thể giống như morphine gọi là endorphin, làm tăng lượng kháng thể miễn nhiễm, giảm căng thẳng, giảm đau, kích thích các cơ quan nội tạng, cải thiện tuần hoàn máu, Cuộc sống sau bi là hài, cười là một giải pháp tối ưu thật ra tiếng cười và những cảm xúc tích cực khác có tác dụng trị liệu rất hiệu quả như làm tăng cường hệ thống miễn nhiễm, bồi bổ và hồi phục sức sống, làm dịu sự kích động thần kinh, giảm sự căng thẳng, kích thích sự sáng tạo, làm chúng ta cảm thấy phấn chấn và mạnh mẽ, là một chất bôi trơn hiệu quả, giải quyết êm thấm những việc gây go trong cuộc sống hàng ngày và cuối cùng, tiếng cười còn làm được những điều kỳ diệu trong việc kết nối các mối quan hệ. Ai đó đã từng nói hoàn toàn đúng rằng, tiếng cười có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Những khi đối diện với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có nhu cầu được thư giãn. Vậy thì trong những lúc khó khăn, hãy cười một cách hồn nhiên, thoải mái, cười lớn tiếng hay cười khúc khích đều tốt, đều có thể tạo trạng thái tích cực cho tinh thần và thể chất của bạn. Bạn hãy cười lên, cả thế giới sẽ mỉm cười với bạn. Matthew Green Xin cảm ơn.